Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý trong hôm nay gặp không ít trục trặc do họa tiểu nhân quấy phá. Có những việc con giáp này đã mất công gây dựng nhưng lại bị kẻ khác phá hoại, buộc phải làm lại từ đầu Do đó bản mệnh nên thận trọng khi kết giao với người khác trong ngày này. Không phải điều gì nhìn từ bên ngoài cũng hiện rõ bản chất bên trong và cẩn thận thì không bao giờ là thừa thãi cả. Ngày thủy khí vượng, người tuổi Tý cần cải thiện khả năng thích ứng của mình trong những tình huống bất ngờ xảy ra. Cuộc sống đâu nói trước được gì, con giáp này phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch hay suy nghĩ của mình. Cục diện tam hội nhắc nhở nửa kia đang rất mong chờ những lời yêu ngọt ngào hay một món quà bất ngờ từ bản mệnh đấy. Hoặc đơn giản là một bữa tối bên nhau cũng giúp hâm nóng tình cảm. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tị, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Thực thần xuất hiện mang đến cho tuổi Sửu những vận may không nhỏ về đường tài lộc. Con giáp này có thể tìm được những đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thấy mọi chuyện suôn sẻ mà sinh ra chủ quan quá mức. Trong sự tin tưởng vẫn cần giữ lại một chút đề phòng, cân nhắc thật kỹ để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt mà chẳng hề hay.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 Cũng trong ngày nhân duyên hài hòa như hôm nay, bản mệnh con độc thân được tạo điều kiện để tăng cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Người tuổi dần hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay tủi thân trong những ngày lễ như này nếu chịu mở lòng đón nhận tình yêu. Hôm nay chính ấn nhập mệnh nên con giáp này còn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà nhận được sự công nhận của cấp trên, tạo đà phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh còn mang đến cho bản mệnh một thể chất tuyệt vời để thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình.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 Tam hợp trợ mệnh nếu còn độc thân, người tuổi mão có thể nhận được những lời mời tham gia các buổi tụ họp, gặp gỡ những người bạn mới. Con giáp này đừng bỏ lỡ cơ hội này bởi đây là thời điểm rất tốt để có thể tìm kiếm một nửa cho mình và bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Vì thế bản mệnh đừng quên chăm chút thêm cho ngoại hình của mình. Điều đó thực sự cần thiết để tạo được thiện cảm ban đầu với đối phương đấy. Hơn nữa có sự chuẩn bị chỉnh chu ngay từ đầu cũng tăng thêm sự tự tin cho tuổi mão rất nhiều. Thiên ấn mang đến cho con giáp này những ờ, ý tưởng hay ho và độc đáo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 Hợi tỵ tương xung khiến người tuổi tỵ phải đối mặt với những vết sạn nứt trong chuyện tình cảm của mình. Con giáp này không nhận ra mình sai ở đâu mà đối phương cứ liên tục chỉ trích và khó chịu như vậy. Đôi bên khó mà có một cuộc nói chuyện đàng hoàng cho dù bản mệnh đã cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu. Thái độ thiếu hợp tác của nửa kia khiến tuổi tỵ cảm thấy thất vọng rất nhiều. Cứ ngỡ cả hai sẽ có một buổi hẹn ngọt ngào nhưng mọi chuyện đều lỡ dở hết cả.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 Tỷ Kiên ngáng trở khiến người tuổi ngọ dễ phải đối diện với rắc rối cho công việc do nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Cả hai đều có quan điểm riêng của mình và chẳng ai chịu thỏa hiệp. Đôi khi những thứ mình nghĩ là phù hợp lại không ổn thỏa trong mắt người khác. Những lúc như vậy, concept này cần xử lý vấn đề khéo léo thay vì cứ khăng khăng bướng bỉnh làm theo ý mình sẽ đánh mất hòa khí chung. Nếu vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, tuyển ngọ cần chỉ ra những điểm thích hợp và mặt tốt trong đó để có tăng tính thuyết phục mọi người. Đặc biệt nên biết dừng lại và im lặng đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của bản thân hơn.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 Tam hợp giúp cho vận trình tình cảm của người tuổi mùi hanh thông thuận lợi, đồng thời mang cơ hội cho những cuộc hẹn hò thú vị đến với con giáp này trong ngày hôm nay. Những cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào, tình cảm. Thực thần chiếu mệnh, đường tài lộc của con giáp này ngập tràn vận may. Tuổi mùi nếu theo nghiệp làm ăn kinh doanh thì càng dễ phát tài phát lộc. Các dự án đầu tư kinh doanh mang về lợi nhuận nhiều không kể xiết. Bạn mệnh cũng có thể tính tới việc phát triển lĩnh vực mới để mở rộng nguồn thu.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 Người tuổi thân gặp phải cục diện hợi thân tương hại, nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc chẳng kịp trở tay, con giáp này sẽ cảm thấy tổn thương vì chuyện tình cảm không như ý. Bạn mệnh cứ ngỡ rằng mình đang sống trong hạnh phúc, nhưng thực ra chỉ là đang trốn tránh việc đối diện với vấn đề mà thôi. Tất cả dường như chỉ là ảo tưởng đơn phương từ phía con giáp này. Điều này quả là một cú sốc không nhỏ. Hôm nay, hỷ thần ở hướng chính nam, nếu thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ thì hãy chọn một chuyến đi về hướng này nhé. Điều này sẽ mang đến may mắn cho chuyện tình cảm của hai bạn đấy.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 Nhờ có thiên tài che chở, tuổi dậu có được rất nhiều cơ hội tốt trong ngày hôm nay. Nếu muốn tìm kiếm thời cơ để tăng thu nhập cho mình thì đây chính là thời điểm rất tốt cho con giáp này. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho bản mệnh phải chăn trở, tìm hướng đi thích hợp. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu con giáp này tập trung vào công việc quan trọng và đừng ôm đồm quá nhiều. Nếu không, bản mệnh có thể sẽ gặp rắc rối khi mọi thứ rối tung lên và buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người đấy thủy sinh kim là dấu hiệu cho thấy đào hoa đang tìm đến với người tuổi dậu. Điều này vô cùng tốt cho người độc thân, rất có thể sẽ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương mình từ lâu đấy. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định lâu dài hơn cho mối quan hệ của mình như là về chung một nhà. Nếu nhận được lời đề nghị về ra mắt gia đình hai bên thì quả thật rất tuyệt phải không? Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi tuất Thương quan nhập cục báo hiệu hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi tuất, con giáp này dễ vướng vào các vấn đề rắc rối liên quan đến công việc, các mối quan hệ, đòi hỏi cần tập trung mới mong được xử lý ổn thỏa. Khó khăn ngập tràn, có những lúc bản mệnh tưởng chừng như gục ngã bởi vô số áp lực đang đè nặng lên vai nhưng vẫn rất kiên cường. Hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều mình muốn. Như vậy con giáp này sẽ có thêm động lực để vượt qua hết thảy. Trong ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình duyên có phần kém sắc, không có nhiều cơ hội đào hoa cho người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 Hợi hợi tự hình là điềm báo tuổi hợi sẽ dễ gặp một số vấn đề về tâm lý do thời gian dài hãm cảm xúc của chính mình. Để rồi khi đến một giới hạn nhất định, những cảm xúc dồn nén đó chợt bùng nổ và khiến con sắp này tổn thương. Thực ra bản mệnh cũng muốn tâm sự với một người nào đó cho vơi nhẹ nỗi lòng nhưng lại không biết chia sẻ cùng ai hay nên nói như thế nào để đối phương hiểu những điều mình đang làm phải chịu đựng. Cũng chỉ vì người tuổi hợi không muốn bị hiểu lầm là người có suy nghĩ tiêu cực, suốt ngày than thân trách phận. Đừng tự vây hãm bản thân như vậy, những người bạn bè thân thiết vẫn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với con giáp này. Chính quan là vị thần hộ mệnh giúp tuổi hợi vững vàng hơn trước những sóng gió phía trước. Vượt qua được thử thách lần này, bản mệnh sẽ đạt được nhiều thành công hơn hẳn so với trước đó đấy. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,